Xin chào tất cả mọi người Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái à, app à, kiếm tiền mình cũng à, vừa mới biết thì nó cũng tương tự như những cái app à, Vigo và TopUp mình đã giới thiệu lần trước thì đối với cái à, app này thì mình sẽ để một cái link ở phần phía dưới mô tả của video hoặc các bạn có thể vào CH Play đó là cái app kawaii mình đang muốn nói đến ở đây đó và mình đã cài đặt à, với những các bạn mà chưa cài đặt thì các bạn nhấp vào và cài đặt nó nhé thì sau khi cài đặt thì chúng ta mở ra ở đây nó có những cái phương thức à, đăng nhập tạo tài khoản đó là Facebook, Zalo, Google, điện thoại và mail thì mình sẽ đăng nhập bằng Facebook nhé Rồi ok thì đây là cái ờ, tài khoản của mình thì mình sẽ đi qua từng phần một thì các bạn có thể thấy đây là đang là cái phần xu hướng đó thì đây là những cái video à, mà người ta đăng lên và đây là cái phần theo dõi đó, và đây là cái phần theo dõi thì là mình đã theo dõi ai và những cái video của mình mình tự theo dõi mình ở đây rồi thì ờ, để quay video thì các bạn có thể thấy cái camera ở đây các bạn có thể thấy ở đây đó các bạn có thể quay cái video và các bạn đăng lên giống như là Vigo ấy à, khác cái là cái app này thì uh, min rút của chúng à, min rút của cái app này ấy, là hai đô nha các bạn và một tháng được rút một lần thôi các bạn và cái ờ, mic rút của nó là 200 đô đổ lại không quá 200 đô nha các bạn nhé một tháng chúng ta chỉ được rút một lần thôi và cái min thấp nhất nó là hai đô rồi thì đi đến cái ờ, thông tin cơ bản của các bạn thì các bạn nhấp vào cái phần ảnh avatar của các bạn ở cái phần góc trái ở phần phía trên góc trái màn hình của các bạn đây đó thì ở đây là cái phần uh, tên của các bạn này thì các bạn nhấp vào và chỉnh sửa cái uh, tài liệu cá nhân nếu mà các bạn thấy cái tài liệu của các bạn chưa đúng thì các bạn thể sửa lại cho nó hợp lý đây các bạn viết tên này đó, và đây là cái ID của các bạn nó giống như là Vigo thôi các bạn và đây là cái phần giới tính tiếp theo đó là phần à, giới thiệu về cái bản thân đó. và đây là số bài đăng các bạn có thể thấy đây là cái số bài đăng này đây là phần riêng tư này đây là phần thích này đây là những cái video của mình đó đây là những cái video của mình rồi thì chúng ta có thể thấy ở đây đó là phần túi tiền là phần đầu tiên thì các bạn có thể ngay ở cái giao diện này thì các bạn cũng có thể thấy cái bài đăng người theo dõi và người đang theo dõi thì đến cái phần túi tiền này thì à, đây các bạn có thể thấy là cái cách tính của nó này à, các bạn có thể thấy cách tính này một coin bằng không à, không phẩy một đô la nhé các bạn nhé thì ở đây mình đang có là không không phẩy hai mà do cái app này mình cũng mới biết và mình cũng vừa mới tạo cái tài khoản và đây là cái lịch sử cộng cái điểm của mình cộng cái tiền của mình ở đây đây lúc uh, ờ, 4 giờ 31 này và đây là phần rút tiền thì khi các bạn đủ hai đô thì các bạn có thể rút ví dụ mình viết một đô đó các bạn có thể thấy cái phần này giá trị tiền thấp nhất có thể rút đó là hai đô và mình chưa đủ mình rút mình ờ, gõ hai đô thì nó sẽ nói là vượt quá cái số tiền rút của mình rồi thì tiếp theo đó là cái phần thông báo thì đây là cái phần thông báo để uh, biết được những ai đã thích cái uh, video của mình và những ai đã comment uh, video của mình nói chung đây là cái phần thông báo thì cái phần tin nhắn này thì ở đây app đã gửi cho mình cái tin nhắn thì nó đang có cái chương trình đó là về tham gia về cái video mà có cái nền nhạc Ờ, của cái ờ, bài hát đó là cái bài hát ở trong phim Hoàng Châu Cách Cách đây anh là gió em là cát đó đó là cái nền nhạc và cái uh, tiêu đề thì nó là phải là hương phi nương nương nhé đấy thì uh, cái phần này mình nói qua thôi tiếp theo đó là cái phần à, động thái thì ở đây nó hiển thị ra những cái phần mà mình đã thích nói chung là cái động thái thì nó là những cái hoạt động của mình ở trên cái app này và đây là phần tìm kiếm và phần cài đặt cái phần bài đăng của tôi những cái phần này thì bạn có thể tự uh, tìm hiểu thì đây là những cái bài đăng của mình thì mình mới có bốn cái bài đăng thôi vào cái phần cài đặt này thì các bạn có thể thấy ở đây bạn có thể thay đổi số điện thoại và bảo vệ cái tài khoản của mình đó tự động đi vào playlist và xóa dữ liệu và có thể đăng xuất ở đây à, khi mà bạn có một cái video ví dụ đây là cái video của mình là các bạn có thể chia sẻ đây nha mình sẽ nhấp vào này đó và để chia sẻ thì các bạn có thể chia sẻ ở đây mình sẽ ra phần này cho nó dễ rồi đây là cái phần à, chia sẻ này các bạn có thể chia sẻ và đây cũng là cái phần chia sẻ đây là cái phần uh, chia sẻ này đó các bạn cũng có thể chia sẻ quan trọng là cái phần túi tiền này khi các bạn đố hai đô các bạn có thể rút khi nào đố hai đô thì các bạn mới được rút nhé mới rút được và một tháng thì rút một lần thì các bạn nên để nó nhiều nhiều thì các bạn rút các bạn có thể uh, vào cái phần rút tiền và các bạn điền cây tài khoản PayPal của các bạn vào và chúng ta tiến hành rút đây thì các bạn điền cái tài khoản PayPal vào đây thì chúng ta mới có thể rút được và nếu mà các bạn biết à, muốn biết thêm cái thông tin chi tiết thì các bạn nhấp vào cái phần dấu hỏi ở đây đây thì à, nó hoàn toàn bằng tiếng Việt thì các bạn có thể đọc ở đây tạo tài khoản PayPal qua cái đường link ở đây mà rút tiền thông qua trạng thái bình thường sẽ tới tài khoản 3 ngày làm việc cuối tuần đây thì các bạn ở trong cái phần này thì các bạn có thể à, tự đọc và tìm hiểu thêm nhé vì mình à, đọc cái từng phần này một cho các bạn thì các bạn sẽ hơi tốn thời gian đây khi đủ hai đồ thì có thể sử dụng dịch vụ rút tiền tại hệ thống tất cả những cái gì mà cái video này mình à, muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhớ nút like, share và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất à, từ cái kênh channel của mình thì các bạn muốn nhận được những cái video mới từ mình thì hãy nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau